Chào mừng ờ, quý vị và bà con đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay ờ, chúng tôi gửi đến ờ, quý vị và bà con máy vắt ly tâm Máy vắt tinh bột nghệ sắn dây Vắt củ rong củ riềng Rất là mới Máy thế hệ mới nhất, cải tiến nhất do điện máy Cường Linh cung cấp trên thị trường Đây là tổng thể bên ngoài của máy Thì máy được cái vỏ bên ngoài này thì ờ, là bằng nhôm này hầu hết bằng nhôm này đây hầu hết bằng nhôm này đây là đầu ra của máy này đấy còn ờ, bên trong lồng của nó cũng là bằng nhôm đấy lồng 40 cũng là bằng nhôm hết đấy. quay rất là êm còn ờ, máy này đặc biệt ở chỗ là cái chân đế của nó đây chân đế của nó thì được làm bằng lá răng ô tô đây là bằng cái nồi của ô tô rất là bằng sắt rất là chắc cứng rất là nặng ờ, để ờ, tạo được ờ, cái độ êm cũng như là chống rung chống chống ồn cho máy khi máy sử dụng đây rất là chắc chắn máy rất là nặng tầm khoảng 45 cân đấy tổng cái máy máy rất là chắc chắn đấy thì ờ, so với đời đời trước thì ờ, cái ờ, máy này được cải tiến hơn rất là nhiều đấy cái này quý vị và các bạn có thể về vắt tinh bột nghệ sắn dây rất là êm à, máy thì được làm bằng nhôm rất dễ vệ sinh và chống oxy hóa cao dùng rất là bền đây này nhôm à, cái này bằng nhôm rất là dày đấy rất là dày luôn đấy, máy thì có thể được tháo ra để vệ sinh đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy nhôm ở đây đấy tấm nhôm rất là dày đấy còn đây là lồng bên trong của máy này thì được ờ, đục ờ, các lỗ này rất là ngay ngắn đây đấy thì ờ, các lỗ này để trong quá trình mình vắt thì tinh bột nước còn lẫn tinh bột nó sẽ văng ra ngoài này và nó sẽ chảy ra đây và nó sẽ theo cái đường này nó ra mình có thể hứng ờ, chậu hoặc là sâu ở phía dưới đấy sau đấy mình ờ, tách nước và lấy phần tinh bột cái này ờ, về cái lồng này thì cũng bằng nhôm hết đấy đấy rất là đẹp chắc chắn phần này cũng bằng nhôm này rất là dày luôn đây về ờ, cái kích thước của cái lồng vắt này thì ờ, chiều rộng của nó là 43 phân đấy còn ờ, chiều cao của nó sẽ là 30 phân đấy mỗi lần vắt được từ 20 đến 25 lít à, nói rất là êm quay rất là êm ở trong này thì có các con ốc cố định ở đây đấy, rất là chắc chắn đây cái đế của nó đây, cái đế của nó rất là chắc chắn máy ờ, thì ờ, sử dụng ờ, motor gia đình 370W à, đây động cơ tấn phát động cơ Việt Nam động cơ dây đồng 100% vòng tua máy là động motor tua nhanh 2850 vòng một phút đây 2850 vòng một phút đấy công suất uh, 0,37 kW chạy điện gia đình rất là chắc chắn sau đây tôi sẽ cắm thử lên cho quý vị và các bạn cùng xem đấy thì máy quay rất là im đứng gần đây mà nghe tiếng rất là nhỏ luôn Đấy, nhìn cái tông của nó quay rất là đều rất là im thì ờ, ở dưới này thì ờ, đây là bully và dây cura truyền động của máy ở trong này thì ờ, chúng tôi dùng cái bully lớn Đấy, quay, máy quay rất là đều rất là êm Ờ, cái lồng nhôm này thì được làm ờ, rất rất rất là chi tiết này, chỉnh chu này. Tôi có thể để tay đây mà không không không sợ cái phần nhôm nhô ra cắt tay. Đấy. Làm rất là họ độ hoàn thiện rất là cao. Đây tôi máy quay rất là êm. đây là cái lồng ờ, vỏ bên ngoài của máy cũng làm bằng nhôm ở các điểm này thì được ờ, chúng tôi gò rất là chắc chắn ở đây ờ, điểm giáp nối này thì có làm một đai đây để chống bung đấy, làm rất là cẩn thận motor dây đồng đây motor dây đồng quay rất là im đây là cái quạt làm mát của máy của, của motor này máy quay không có nghe tiếng rất là im rất là chắc chắn còn đây là cái phần ờ, túi vắt ờ, đi theo máy này thì khi mua ở ờ, mua hàng ở điện máy Cường Linh thì quý vị và các bạn sẽ được tặng một cái túi vắt như thế này túi vắt về mình có thể bỏ tinh bột nghệ sắn dây hoặc là bột gạo vào bột đậu nành đấy vắt đậu phụ đấy rất là dày máy quay rất là êm đấy phần uh, túi này chúng ta sẽ bỏ vào đây đây cái phần uh, túi này chúng ta sẽ bỏ vào đây đấy rồi sau đấy chúng ta sẽ ờ, bỏ cái phần uh, có chữa tinh bột và các thứ vào đây để cần vắt cần vắt bỏ vào đây đấy rồi sau đấy chúng ta sẽ cầm máy lên thôi 来。 quay không văng không ờ, không rung đổ rung rất là nhẹ rất là êm rồi có thể bắt ờ, sạch đến 90 ờ, đến 95 phần trăm bắt kiệt nước thay thay thay hứng hứng hứng đi hứng đi đây em đang quay đây rồi đúng rồi cái này không phải 37 watt đấy ờ cái cái cái kilowatt nó êm lắm không không rung không ấy luôn vắt nặng mà không rung ừ. cả dưới này là sắt còn phần này là gai trong 50 giây Em thử rút ra thử xem nhé Ủa thôi, cho hết nước đi em Cho nó đạn nước Thì ờ, chị có thể đợi được 1-2-3 phút được rồi không ờ, điện đấy tùy chỉ, chỉ có ba pha thì mình dùng motor ba pha đó chỉ là cái phần động cơ thôi mà đấy thì chỉ dùng động cơ phần quay thôi thì chỉ có điện ba pha thì dùng motor ba pha chưa được hai phút cho đến ba phút thì là cái thông số nó không làm làm làm gì nó ấy được chị nó phải qua một bộ truyền đầu bằng bu loa nữa mà đúng không nó phải truyền trực tiếp thì nó mới được hai hai hai nghìn chín vòng còn nếu chị muốn nhanh hơn thì làm cái bu bully nó to lên làm cái bu bully ấy nó to lên thì nó sẽ nhanh hơn 2009 là, là cái máy của motor thôi